Mời các bạn đến à, vườn bưởi nhà ông Nguyễn Chí Tuấn nhé để thưởng thức bưởi ngon, bưởi sạch, bưởi chất lượng cao các bạn nhé. Ở đây thì ông Tuấn cũng đã được thu được rất nhiều quả rồi. đến với một vườn bưởi mà chúng tôi đã theo chân chủ vườn từ đầu năm đến giờ và cũng đã có những quy trình hướng dẫn chăm sóc bưởi bằng phân bón silicon phát Bắc Giang và ngày hôm nay thì à, chúng ta đến với chúng ta đến thăm cái vườn bưởi trong giai đoạn mà đang chuẩn bị thu hoạch à, của nhà ông um, Nguyễn Chí Tuấn ở thôn bản Phụng Châu ở thôn Phụng Bản xã Phụng Bản xã Phụng Châu thôn Phương Bản xã Phụng Châu huyện Trương Mỹ à, thành phố Hà Nội và sau đây thì à, chúng ta cùng nhau để xem cái bưởi của ông Tuấn hôm nay như nào Và trên cái diện tích là à, trên cái số lượng cây là 400 cây trên một một cái vườn này và bưởi ở giai đoạn là từ 7 cho đến 15 à, năm tuổi Đấy, Đấy, vâng. năm tuổi rồi. Vâng. Ờ, và có nhiều cây là lên tới tận 25 tuổi rồi các bạn ạ đấy và thưa ông ờ, phạm ờ, nguyễn trí tuấn là cái năm nay thì và cái lúc ừ, vào cái giai đoạn này thì mình đã bán được nhiều chưa năm nay thì thời điểm này là vẫn chưa có chưa bán được nhiều vâng thì bưởi bây giờ mới đầu tháng 11 thì chưa cần thiết lắm vì bưởi này là bưởi để họ ăn tết mà vâng và mình có thể kiếm sâu sang bên kia một chút ạ ừ. ở vườn này thì mình đã thu tổng được bao nhiêu quả rồi ạ vườn này mới bắt được nghìn quả vâng trên những cây như thế này thì trung bình mình sẽ có được bao nhiêu những cây nếu như những cây sai nó vào khoảng 200 quả đều đều nó khoảng 7 100 quả mẫu mã thì rất là đẹp thế và ta có thể là di chuyển sang một ừ, số cây Thôi trước khi mà di chuyển thì đề nghị ông ngắt một quả bưởi để bổ cho các bạn xem là cái chất lượng bưởi năm nay như nào thì từ từ ạ, ngắt ở chỗ nào thì từ từ đợi đợi máy một chút ạ đây mình có thể ngắt ở cây này được không ạ dạ từ từ đợi đợi đợi máy ông bổ đề nghị ông bổ đi thịt để này em đi đi thôi à. thì trước hết là tôi nhận xét đây các bạn này quả bưởi dáng cân chuẩn dáng cân chuẩn nhé màu vàng tươi không nám không tràm mà cầm quả bưởi rất là chắc tay rất là lặng đấy rất là lặng quả như thế này đây những quả này mẫu mã vàng ươm các bạn này vàng óng luôn và có những cả những cái chùm chùm ba chùm bốn như thế này quả này chất lượng rất đạt là khoảng một cân một cân à vâng, vâng. cân vâng. đây khoảng một cân vâng đúng tiêu chuẩn của biểu diễn vâng và đây ờ, khẳng định với các bạn là đây là buổi diễn xịn các bạn đây chỉ nhìn cái này mới gợt một cái đã từ múi vâng. đúng rồi vỏ rất là mỏng cùi rất mỏng vỏ rất là mỏng cùi mỏng đây thì quả nó cũng tương đối là đồng đều các bạn ạ quả rất mỏng rất mỏng vâng. đây các bạn này quả bưởi này thì như sọ cực to luôn quả bưởi thì trọng lượng của nó chỉ có Ờ, trung bình là khoảng một cân một quả thôi nhưng mà uh, cái vỏ nó rất mỏng như thế này vỏ mỏng như này và sọ rất là to sọ rất to đấy quả bưởi không to lắm nhưng mà sọ rất to đấy sau khi bổ xong thì đề nghị là mình để mình so sánh với những quả trên cây cầm đây. cái sọ mấy cái quả bưởi coi là gần như coi là bằng nhau gần bằng nhau các bạn này đây bây giờ mình so những cái quả trên cây này đây các bạn này đây gần bằng những những cái quả trên cây này gần bằng luôn đấy đây gần bằng luôn vì Kể nó, cả những quả nó không có cùi nó có là kiểu như là khía cam muối cam luôn vâng thiếu như muối cam luôn và đề nghị ông bóc bớt xong để mình tách đều ra nó có gì đâu để bóc nữa đây từ muối nữa có gì đâu để bóc nữa <laughs> đây các bạn này vỏ <laughs> mỏng tan luôn <laughs> cùi và vỏ mỏng như vỏ vâng. cam và có đây cùi đâu cùi mỏng như thế này các bạn này đây cùi mỏng như thế này luôn đấy không có gì để mà bóc nữa các bạn ạ tách đôi tách đừng làm tách làm tư tách đôi xong rồi mình sẽ từng múi ra một thì nó sẽ hay để cho người ta thấy múi đều đã mà vâng. để mình bây giờ mình tách ra múi cho đều đã múi to múi dày múi chú bóc khỏi cái này đi cho nó đẹp cái cho đẹp cái mọc tương chú coi mọc ra cái này đây các bạn này đều như là một bông hoa luôn chú tẽ ra này đây nó Đấy, chiếc cần này cho xem cái tôm ở trong đẹp vâng. tuyệt vời luôn vâng tôm đẹp tuyệt vời các bạn này đây này múi đều như như là một bông hoa luôn đấy đều múi dày múi múi dày múi chứ nó không mỏng múi đấy mà tôm rất vàng chú đừng bỏ hạt nhé đứng lên hạt đây để chú bóc tiếp một múi nữa đi vâng đây các bạn này múi rất đều đẹp không dày múi nhá dày múi múi đẹp lắm đây nhìn cái múi bưởi nó rất là đẹp như này Ừ. thế và tôm thì đây các bạn này ống tôm này mức độ này vâng đây tôm ống tôm vàng vàng sộm luôn đấy vàng sộm luôn này ống tôm mà trông mọng nước này nhìn thì ráo nhưng mà lại rất mọng nước đấy muối dày muối rất đẹp vâng mời ông Tuấn ông có thể ăn thử đi ạ chất lượng không thể chơi được năm nay rồi vâng chất lượng thì không không mỹ mãn không thể chơi được các bạn ạ rất khô như thế này nhưng vâng. mà rất, rất nhiều nước trông rất là khô nếu mà cái cái tôm mà dùng cân thường mọi năm thì như nào tôm dùng thì nó ít nước hơn nhưng mà mọi một năm thì tôm nó có lát không ạ tôm không lát nhưng mà ít nước hơn à đấy vâng. và sau đây thì tôi xin phép tôi ăn thử một miếng xem như nào ngọt lắm các bạn ạ ngọt tuyệt vời vâng mời ông Tuấn ông ăn tiếp đi ạ thôi thôi em dùng ngọt nước nhiều mà nó rất là thơm và vườn bưởi này thơm bát ngát mùi rất là thơm mà tôm nó đẹp đẹp tôm như này Đấy. rất là ngon các bạn ạ Hello. Vâng và mời các bạn sau đây thì theo tiếp chân tôi để bà à, đến vâng. với những cái vùng bởi ở phía bên tay phải tôi đây Mời các bạn theo chân chúng tôi về phía cuối phần về này để xem là tỷ lệ ở đây uh, quả sai và đồng đều như nào các bạn nhé. Vâng thưa Tuấn này, với những cây như này thì trung bình nó có khoảng bao nhiêu quả trên một cây ạ? Trung bình thì trăm quả. Trăm quả trên một cây. À, thì cũng tương đối là sai đấy. Ở bưởi này ông đang bán giá bao nhiêu ạ? 25 000 một quả các bạn nhé. Đây các bạn này, những chùm bưởi sai như thế này. Tập trung chỗ này nó phải tới khoảng mười mấy quả bưởi. Cả cái cành này thì nó phải tới khoảng độ 15 quả trên một cành. Đấy, rất là sai các bạn ạ. một bưởi chất lượng rất là tuyệt vời. Và bưởi tách ra như là một bông hoa như này các bạn này. Đây, như một bông hoa này. Đẹp không các bạn này? Thơm lắm vào vườn bưởi để mê ly không về được các bạn. tuyệt vời luôn và chúng ta tiếp tục sang những cây đây ờ, ông đánh giá về cây bưởi này nó phân tán ở trên cây nó có đồng đều không ạ vâng từ cao xuống thấp xung quanh chỗ nào cũng có bưởi các bạn ạ đây và những cây này cũng vậy và ông có thể cho biết là cái quy trình mình đã bón cái phân này như nào đầu năm là rồi bón à, cái từ 5 cân cho mỗi gốc khoảng một cân vâng. sau à, tiếp đến là khi bắt đầu đậu quả thì phun bằng cái túi 300 ờ, g này tôi phun 5 lần mình có thể kể là mình bón cả những cái NPK luôn chung luôn được không ạ có thì đầu năm nếu như mà bón lên NPK là mình bón khoảng một cân lên NPK vâng. một cân coi là cái lít tổng của con là hai cân trước cho một gốc một, uh... tính bình quân cho một gốc là nó rơi vào như thế nhưng vườn gốc to có thể nhiều mà gốc nhỏ mình cứ đi vâng. Ờ, tính bình quân trên vườn nó là như vậy thì sau khi bắt đầu đậu quả thì nó phun 5 lần cái phun lít 5 lần cái và phun vào những thời điểm nào? quả xong và vâng. xong đến tháng 2 tháng 4 tháng 5 tháng 6 vâng. mỗi tháng định kỳ mỗi tháng phun mỗi lần. tháng phun một lần và cái túi à, cái túi 300 g này thì mình phun theo định kỳ các bạn ạ và à, như các bạn đã biết là trong những clip trước thì ờ, công ty Tân Phát của chúng tôi đã có những cái video hướng dẫn là dùng cái túi 300 g này phun Ờ, trực tiếp vào thân, vào lá và quả bưởi và trong những giai đoạn dưỡng quả cũng như là trước khi ra hoa và sau khi đậu quả để giúp cho bưởi uh, lệ để, trong cái giai đoạn mà trong giai đoạn mà cây mà đang trước khi ra hoa thì uh, dùng cái phân này phun vào thì để cho cái tỉ lệ sai, sai hoa đậu quả hơn và sau khi mà ta có thể cùng sau khi mà đậu quả rồi thì dùng cái túi này phun vào để cho uh, dưỡng quả để cho quả nhanh lớn hơn và nó còn có những cái tính năng như là uh, nằm uh, dai cuống chống bở cuống và hạn chế dụng quả ở trên bưởi rất là tốt thế và sau đó thì trong những cái tháng sau uh, trong tháng ví dụ tháng 3 tháng 4 tháng 5 tháng 6 thì mình dùng cái này mình phun để nó dưỡng quả để cho nó quả dáng tạo dáng cân chuẩn cũng như là cho quả đồng đều uh, mã đẹp và cho được thu hoạch trước thời vụ các bạn ạ đấy thì à, cái vườn bưởi này cũng là một trong những vườn bưởi mà trong nhiều năm qua chúng tôi đã theo sát cùng với chủ vườn để hướng dẫn chăm sóc bưởi và ngày hôm nay đến kỳ thu hoạch thì mời các bạn chúng ta đến thăm để chúng ta trải nghiệm được cái bưởi dùng phân xinic này à, nó chất lượng nó như nào đây à, ông đánh giá về cái mẫu mã năm nay thế nào ạ mẫu mã năm nay là tương đối đều vâng khoảng mẫu mã nó đạt tiêu chuẩn là khoảng từ 8 lạng đến một cân hai là nó đều thì nó là một như thế là đạt là đạt đúng không ừ. và ở đây thì cũng cũng đều có đều và tầm một cân đến một cân hai đây này các bạn này mã nó quả rất đều đây đấy quả rất đều như này cái chùm này chùm ba nhưng mà ba quả gần bằng nhau đấy ba quả bằng nhau luôn các bạn này đấy quả rất là đồng đều mã thì mẫu mã rất là vàng đẹp và cái lá đây thì ông đánh giá thế nào mình có thể tiến ra ngoài này đây màu lá nó lên là xanh xanh lá chắc lá đây đứng ở ngoài kia xanh vào những chùm những chùm lá này đây các bạn này ngoài những việc là nó sai nhưng mà lá của nó rất là đẹp như này xanh lá chắc xanh lá chắc lá dày lá nhỉ lá nó dày thì ông có thể biết cành trên xuống hoặc là những đây mình có thể vào những cành nó rất là đây lá nó rất là là là, là đẹp lá như này dày lá xanh lá và cái cái thân cây của nó thì ông đánh giá như nào thân cây thì nói chung là nó vẫn khỏe sáng sủa không ít bệnh tật vâng và cái vườn này thì mình đã giảm được bao nhiêu lần thuốc bảo vệ thực vật ạ? Vườn này giảm được khoảng so với mọi năm là như trước chương trình thì mình giảm được khoảng 4 lần. 4 lần, 4 lần phun trong một năm. Vâng. Và ông có khẳng định là vườn bưởi này là vườn bưởi sạch không ạ? Đúng, vườn bưởi này là vườn bưởi sạch. Thì tôi đi theo hướng coi là à, dùng hữu cơ, vâng. toàn bộ là dùng độc tương với cái tỷ lệ coi là thuốc dùng thuốc sinh học hạn chế thuốc bảo vệ thực vật và hạn chế cái gọi là cái phân bón con hóa học vâng ở đây thì mình ờ, đậu tương thì mình dùng là mấy ờ, cân một gốc ạ à? đậu tương nó tính bình quân là mỗi gốc khoảng hai cân hai cân vâng và cái NPK ở đây thì, thì ờ, mình đã hạn chế cũng, mình giảm đi cũng giảm đi rất nhiều và cái phân silic của chúng tôi thì cũng đã bón theo định kỳ à, mỗi một định kỳ thì tức là tổng à, định kỳ của cả một năm thì bón khoảng độ tân cân rưỡi cho đến cân 7 trên một gốc nhưng mà với những cái vườn bưởi sai như này thì đề nghị là sang Nam Ông sẽ tăng cái lượng lên tăng vâng. lên một chút vâng, vâng. mình có thể bón tới hai cân hai cân rưỡi thế thì à, cái tỷ lệ sai hoa đậu quả nó sẽ sai hơn nữa và cây nó sẽ đẹp hơn nữa và nếu như các bạn muốn đến thăm vườn bưởi thì mình có sẵn sàng không ạ sẵn sàng để mời tất cả vâng. các bạn đến à, thăm vườn để chia sẻ kinh nghiệm vâng. và nếu như các bạn muốn đặt mua bưởi thì các bạn hãy liên hệ với số điện thoại của ông um, Nguyễn Chí Tuấn Nguyễn Trí Tuấn Nguyễn Trí Tuấn ở thôn Phương Bản, Phương xã Bản xã Phụng Châu, huyện Trương Mỹ, huyện Trương Mỹ thành phố Hà Nội. Vâng, đề nghị ông số điện thoại là 036 88 98 301. Vâng. Và các bạn ơi, chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của ông Nguyễn Trí Tuấn ở đây để các bạn tiện liên hệ à, đặt mua bưởi sạch, bưởi ngon, à, chất lượng cao và bưởi ở đây thì à, thơm, ngon và ăn vào thì ngọt và ngọt thanh mát mà ăn rồi mình lại rất muốn ăn ăn mãi, ăn nữa và nếu như các bạn muốn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 Ờ, về những dòng sản phẩm hữu ích và ờ, đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm này. Và đến đây thì thời lượng đã hết và chúng tôi xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo.